Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 16 tháng 6 năm 2021, tức ngày 7 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Mùi hôm nay là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Tý mùi tương hại dự báo có người không có ý tốt với người tuổi Tý khiến bạn tức giận, hẳn nhiên bạn sẵn lòng lắng nghe những chia sẻ, những gợi ý, tuy nhiên bạn sẽ không thoải mái chút nào trước những người chỉ thích chỉ trích, nhất là trong một ngày mà bạn khá nhạy cảm như hôm nay. Một ngày mà nhờ thiên ấn mang tới cho con giáp tuổi tý có cơ hội trò chuyện với một nhân vật đầy trí tuệ nào đó, nhờ thế những phút giây đi qua sẽ rất ý nghĩa và mang tính giải trí. Cũng nhờ vậy mà bạn học hỏi được vô khối kiến thức giá trị lẫn kinh nghiệm cho mình ngày hôm nay. Thủy thổ xung khắc cho thấy tình hình tài chính của bạn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều từ tác động khách quan. Việc của bạn là hạn chế tối đa số tiền cần chi vào lúc này vì bạn chẳng thể nào hoàn toàn tránh được rủi ro đang xảy ra đâu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 2. Tử vi tuổi Sửu. Ảnh hưởng của lục xung khiến con giáp tuổi Sửu dễ nóng giận, nói năng gắt gỏng với ai đó khi có ý kiến bất đồng trong ngày hôm nay. Một phần là vì bạn cho rằng bản thân tác động bởi hoàn cảnh mà quên tự mình kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy chín chắn hơn trong cách giải quyết vấn đề bạn nhé. Thiên tài mang tới cơ hội để tuổi Sửu gia tăng cơ hội kiếm tiền, tuy nhiên số tiền không đủ nhiều giúp bạn đổi đời. Vì thế, đừng mong trò may rủi này diễn ra nhiều, thay vào đó bạn phải dựa vào sức mình và bằng thực lực cũng như sức lao động của chính mình mà thôi. Thổ khí vượng dự báo điều kiện không thuận lợi cho những ai muốn dưỡng bệnh, Bản mệnh đừng quá nhờ dựa vào thuốc thang, yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng và bạn có thể cải thiện bằng việc suy nghĩ tích cực hoặc tự biết tạo niềm vui cho mình bất chấp bệnh tật. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử Tị 3. Tử vi tuổi dần. Kiếp tài dự báo sự căng thẳng trong mối quan hệ của con giáp tuổi dần. Sự mâu thuẫn chưa hẳn đã là điều gì đó tồi tệ như bạn nghĩ, đôi khi chúng lại là cánh cửa mở ra điều gì đó thú vị cho tương lai.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 Điều bạn không nghĩ đến trong một mối quan hệ tình cảm nào đó sẽ xuất hiện ngày hôm nay, nhất là người độc thân càng có cơ hội tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Tỷ kiến nhắc nhở, thận trọng trong giao tiếp là lời khuyên dành cho con giáp tuổi mão ngày hôm nay. Cần phải bảo vệ hình ảnh, tiếng tăm của mình, thay vì nghĩ gì nói nấy. Cũng đừng làm tổn thương người khác vì sự nói năng thiếu suy nghĩ của mình nhé. Mộc thổ xung khắc là dấu hiệu không tốt cho túi tiền của bản mệnh, bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu cần, hãy nhờ người giáp giúp đỡ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Chính tài mang tới cơ hội để con giáp tuổi thìn gia tăng thu nhập trong ngày hôm nay, đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên mà thôi. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đây nhé.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 6. Tử vi tuổi tỵ em hội xuất hiện để hỗ trợ con giáp tuổi tỵ được người thân giúp sức. Bạn nên nhớ nhờ cậy sự giúp đỡ không có nghĩa rằng bạn trở thành một kẻ yếu đuối. Đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo, mỗi người có một điểm yếu, và vì thế sự hỗ trợ trở nên vô cùng cần thiết trong cuộc sống này. Thương quan cho thấy có nhiều việc chẳng lành có thể xảy ra do sơ suất. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí là điều mà con giáp tuổi tỵ nên làm ngày hôm nay. Có thể cảm xúc thôi thúc bạn làm một điều gì đó, nhưng nên có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng xem chúng có thực sự phù hợp hay không, nhất là ở thời điểm này. Ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về phương diện sức khỏe trong thời gian này. Có thể vì chăm chỉ làm việc nên bạn không để ý những tiểu tiết hoặc vấn đề đang thay đổi trong cơ thể bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. bảy Tử vi tuổi Ngọ Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang đến nhiều tin vui và những mối quan hệ tốt đẹp cho con giáp tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Tất cả là nhờ cách hành xử mềm mỏng, hài hòa của bản mệnh trong ngày hôm nay. Thậm chí có người đánh giá rất cao những gì bạn làm. Thực thần báo hiệu con giáp tuổi ngọ có thể thả lòng bản thân trong ngày hôm nay. Hãy để những cảm xúc làm chủ bạn, thay vì sống quá lý trí ngày hôm nay. Sự khô cứng, máy móc sẽ làm cho bạn mỏi mệt mà đánh mất những cảm xúc chân thực nhất của mình đấy. Trong mọi trường hợp, hãy luôn là chính bạn nhé. Hỏa thổ tương sinh cho thấy đây sẽ không phải là một ngày kiệt sức vì vất vả của bạn, hãy yên tâm vì điều đó. Các hoạt động diễn ra sẽ đem đến thật nhiều những niềm vui, tiếng cười và sự thoải mái, thay vì những cuộc đấu trí căng thẳng, mỏi mệt. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, 8. Tử vi tuổi mùi, thiên tài dự báo một ngày mà các vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi mùi được giải quyết ổn thỏa, hanh thông. Có những nhận được khoản tiền từ việc làm nghề phụ hoặc đủ may mắn để nhận được khoản tiền thưởng hoặc được cho tiền trong ngày hôm nay nữa đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, có những thay đổi trong cơ thể là lúc bạn cần đi khám. Ngoài ra, lưu ý trong thời gian này thời tiết khá khó chịu, bản mệnh nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những giờ quá nắng nóng bạn nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2021 dương lịch là ngày can ất, ngày can ất không trị bệnh ở hầu,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 Đừng quên rằng bạn có nhiều nguồn để tìm kiếm thông tin nhé. Thổ kim tương sinh giúp tuổi thân có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình một cách nhanh chóng. Thay vì cố gắng nhờ dựa quá nhiều vào thuốc thang, bạn chỉ cần nghỉ ngơi đủ và đảm bảo giấc ngủ ngon là đã giúp cơ thể được hồi phục nhanh hơn rồi đấy. Ngày tốt theo nhị thập bát tú chỉ ra rằng, bản mệnh hôm nay nên lưu ý kiêng cữ, chôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay, giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, 10. Tử vi tuổi Dậu. Ảnh hưởng của thiên quan nên con giáp tuổi Dậu có thể phải chịu thiệt một chút. Tốt nhất là hãy nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình, thay vì vòng vo, chọn lựa ngôn từ quá kỹ lưỡng. Đừng quên rằng sự thật dù đôi khi khó nghe nhưng vẫn là những lời giá trị nhất, đáng để nhận lấy nhất. Kim thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, bạn phải đủ tinh ý để nhìn ra đâu là cơ hội vì mọi thứ qua đi rất nhanh. Ngoài ra, nếu có thể, bạn nên nhờ sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Theo lịch vạn niên 2020, hôm nay nếu đi đâu, bản mệnh nên ưu tiên hướng hỷ thần, hướng Tây Bắc, hoặc hướng tài thần, hướng Đông Nam. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 11, Tử vi tuổi Tuất Hình hại đặc quyền nhắc nhở con giáp tuổi Tuất rằng bạn có vị thế riêng dù bạn là ai. Nếu bạn cảm thấy rằng mình rất cần một không gian, thời gian riêng thì đây là lúc thích hợp cho điều đó. Hãy lên tiếng thẳng thắn với người bạn của mình để họ hiểu và tôn trọng những mong muốn của bạn. Đừng e ngại, vì đó là quyền lợi của bạn. Chính tài hỗ trợ mở ra cho con giáp tuổi tuất cơ hội tìm thấy vận may trong tài chính, bạn dễ gặt hái được tài lộc từ sự chuyên cần, chăm chỉ chứ không phải ngồi đó mà cầu may mắn. Tuy nhiên, vẫn phải quý trọng từng đồng tiền bạn làm ra nhé, từng tiêu xài hoang phí. Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng, có thể bạn hay bị ho, khó thở. Chớ để tình trạng này kéo dài, bạn cần phải đi thăm khám càng sớm càng tốt, không nên chủ quan đâu nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hợp nâng đỡ con giáp tuổi hợi độc thân có được tiếng nói chung với một người khác giới, Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội vàng nuôi mộng ảo, hãy cứ để cảm xúc diễn ra tự nhiên và tận hưởng những thay đổi tích cực đang diễn ra. Hôm nay cũng thuận lợi cho các cặp vợ chồng cải thiện mối quan hệ của mình. Nhờ chính ấn mà con giáp tuổi hợi có cơ hội nhận ra rằng để có được những thành quả mới trong sự nghiệp thì bạn là cần phải có kế hoạch mới, bước đi mới. Đừng trông chờ, ỉ lại vào bất cứ ai khác, nếu không bạn sẽ mãi mãi tụt hậu lại phía sau mà thôi. Chủ động và tích cực là chìa khóa cho thành công của bạn.